thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân đặt cho tên gọi là chiếc gậy trường sơn luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui gậy trong tay mồ hôi đã bong màu gỗ quê hương mang cả mối tình dân như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân